Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của Viettel 8 Vào cuối năm 2018, Microsoft đã cho mắt dòng sản phẩm Survego với kích thước màn hình cực kỳ nhỏ gọn khi màn hình chỉ kích thước 10,1 inch và giá máy của dòng máy này cũng khá là mềm khi chỉ từ 10 triệu đồng là các bạn đã thể sở hữu một chiếc laptop 2 trong 1 cực kỳ gọn nhẹ Ở video trước, mình đã có bài video bao hộp và đánh giá tổng quan về sản phẩm này Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm của bản thân mình sau một tháng sử dụng chiếc máy này à, trước khi vào phần chi tiết của video các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé Đúng như tên gọi của nó, Survey là một chiếc máy cực kỳ tiện lợi và gọn nhẹ cân nặng của nó chỉ là 500 gram các bạn có thể dễ dàng gập vào và đút vào những chiếc túi nhỏ gọn mà đi cực kỳ tiện dụng à, hơi đáng tiếc rằng chiếc máy này không có màu đen mà chỉ có màu bạc không giống như dòng Surface Pro 6 ra mắt cùng thời điểm cuối năm 2018 để sử dụng chiếc máy này như một chiếc laptop thông thường thì các bạn có thể dùng kết hợp với bộ bàn phím bộ bàn phím của Surface Go này nó không kết nối qua Bluetooth hay là Wi-Fi mà kết nối qua khe cắm trực tiếp như thế này các bạn có thể cực kỳ dễ dàng và thuận tiện khi tháo lắp. Bàn phím được thiết kế từ chất liệu vải cao cấp à, cùng với trang bị thêm đèn LED hỗ trợ các bạn làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. Tuy nhiên công điểm trừ hơi nhỏ ở bộ phim này đó là nó khá là bám vân tay. Cho nên các bạn là nào mà nhiều mồ hôi tay như mình thì nên chọn lựa những bộ phím có màu tối một chút như màu đen này chẳng hạn. Tiếp theo về các cổng kết nối. Cổng kết nối của chiếc Spigo này bao gồm một à, cổng kết nối USB Type-C nếu các bạn muốn kết nối với các thiết bị bên ngoài qua cổng USB chuẩn A thì các bạn phải có một uh, bộ chuyển đổi như này và kèm theo đó là một cổng uh, kết nối tai nghe 3.5 kèm với một cổng kết nối Surface Connector và phía sau cái của máy chúng ta có một khe đọc thẻ nhớ mini SD để các bạn có thể kết nối cắm thẻ nhớ màn hình của máy có kích thước 10 inch với công nghệ pixel sen, nó trang bị độ phân giải 1800 x 1200 pixel có cảm ứng đa điểm rất nhạy ngồi lâu không hiện tượng bị mỏi mắt màu sắc cũng rất là tươi tắn và đẹp có một điểm hơi đáng tiếc một chút về chiếc màn hình này là viền màn hình hơi dày nó lý giải cho việc này do màn hình cảm ứng nên hãng sẽ dành một khoảng để người dùng có thể cầm nắm dễ dàng hơn ngoài ra nếu bạn có điều kiện thì có thể mua thêm chiếc SUV Pen để tiện thao tác với màn hình cảm ứng này tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về camera của chiếc máy này Chiếc Svego này được trang bị hai camera, một camera ở phía trước có độ phân giải 8 chấm và một camera phía sau có độ phân giải là 5 chấm megapixel. Camera phía trước có tính năng Windows Hello kết hợp với hệ hành Windows 10 hỗ trợ các bạn mở máy bằng cách nhận diện khuôn mặt. Chất lượng camera của chiếc máy này cũng khá là tốt giúp các bạn có thể thoải mái gọi điện video cho người thân và bạn bè. Chiếc Svego này có âm thanh khá là tốt và sau đây mình sẽ test thử một đoạn nhạc cho các bạn trải nghiệm thử nhé Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về hiệu năng của chiếc máy này Như chiếc Svigo mình đang có ở trên tay ở đây Thì nó có hình là chip Intel Pentium Gold 4415i Bộ nhớ RAM là 4GB Và bộ nhớ ở cứng là 64GB Nó vừa với công việc như check mail hàng ngày Soạn thảo một số văn bản lướt web xem phim nghe nhạc hoặc là chỉnh sửa vài cái ảnh nho nhỏ à, tuy nhiên thì nếu các bạn muốn sử dụng các công việc nặng hơn một chút thì mình khuyên là các bạn nên chọn cho mình chiếc Surface Pro cấu hình nó sẽ mạnh mẽ và tốt hơn và chiếc Surface Pro này phù hợp với cái việc là di chuyển nhiều hơn à, về thời lượng pin của dòng máy này thì theo nhà sản xuất đưa ra Surface các bạn có thể dùng trong vòng 9 tiếng đồng hồ liên tục mà không cần phải dùng đến sạc tuy nhiên là theo trải nghiệm của cá nhân mình để đạt được thời lượng đó các bạn chỉ dùng các việc như là chỉnh sửa văn bản hay là lướt web mà thôi còn nếu như mình mình hay dùng các phần mềm như là Photoshop thì thời lượng pin chỉ đạt ở mức 6-7 tiếng mà thôi Vừa rồi là những chia sẻ và trải nghiệm của cá nhân mình sau một gian sử dụng dòng xoáy Supergo này Đối với tầm giá chỉ 10 triệu đồng đối phiên bản thấp nhất và bản chưa kèm phím thì thực tế là cũng khá là đáng mua với sản phẩm công nghệ cực kỳ gọn nhẹ và tiện dụng như thế này còn các bạn các bạn nghĩ sao về chiếc cầu này hãy vui lòng để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới comment nhé nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy vui lòng like share và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé xin thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo